Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng thường tăng cao, dẫn đến quá tải gây mất điện thậm chí là gây chập cháy. Để hạn chế thấp nhất tình trạng này, điện lực các huyện thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chống quá tải lưới điện. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, cộng với nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, để đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, ngay từ trong năm 2020, Điện lực Khoái Châu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, Ngoài thực hiện kiểm tra lưới điện, thiết bị đo đầu cáp ngầm trung thế 35 kV, bố trí lực lượng ứng trực tại các trạm biến áp có nhiều phụ tải công suất lớn để kịp thời xử lý sự cố. Đơn vị đã tiến hành sửa chữa 6 hạng mục lưới điện trung hạ thế và xây dựng trên 30 trạm biến áp chống quá tải, sửa chữa khắc phục 47 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Thường kỳ là chúng tôi đều phải đầu tư và xây dựng cải tạo hoặc nâng cấp mới. Mỗi một trạm đã đáp ứng khoảng 300 hộ dân thì nó sẽ làm giảm tải cho các cái trạm biến áp hiện tại. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là đầu tư các cái trạm ở các khu khác. Từ công tác đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên năm 2020 đã giúp điện lực Phú Tiên tiết kiệm được gần 2 triệu 400 kWh, tương đương với 1,3% sản lượng điện. Năm 2021, đơn vị đã thực hiện 8 danh mục đầu tư cải tạo lưới điện, hoàn thành 6 danh mục sửa chữa lớn, thay thế được trên 17.000 công tơ điện tử, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn chuyển các thiết bị công suất lớn sử dụng trong giờ thấp điểm với người dân và doanh nghiệp. Thông thường mùa hè thì gia đình chúng tôi thì sử dụng nhiều thiết bị điện thì ờ, cũng tiêu tốn nhiều tiền để giảm cái chi phí về tiền điện thì tôi thay toàn bộ những cái thiết bị ánh sáng bằng cái siêu tiết kiệm điện. Điện lực Phú Tiên cũng lập phương án luân chuyển các máy biến áp từ các khu vực mà quá tải thì về khu vực non thải là 16 vị trí trạm biến áp. Mặt khác thì điện lực cũng tăng cường công tác kiểm tra hành năng lưới điện cao áp, kiểm tra các cái khiếm khuyết cái đường dây để hạn chế thấp nhất sự cố lưới điện. Mùa nắng nóng năm 2021 dự kiến sẽ kéo dài kèm theo mưa bão. Để đảm bảo cung ứng điện, hiện tất cả các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nhiều tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng sửa chữa lưới điện. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, ngành điện đã tiến hành đấu nối san tải được trên 100 trạm, sửa chữa lớn 63 hạng mục, thực hiện chỉnh trang lưới điện và hòm công tơ xong 42 trên 47 trạm biến áp. Nhờ đó, sự cố lưới điện 3 tháng đầu năm giảm 38 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Với những giải pháp đã và đang được thực hiện sẽ góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.